Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, Đảng và Chính phủ lừa nhân dân ra sao. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã lừa nhân dân ra sao? Đây là câu hỏi đang được dư luận cả nước đặt ra. Vụ Việt Á vẫn còn đó như một nhát dao nhuốm máu đâm giữa trái tim người dân Việt Nam. Và tất nhiên họ chỉ còn cách thốt lên những lời cay đắng. Đó là những cảm giác của tột cùng cay đắng. Nhà văn Thái Hạo viết như sau. Tôi chỉ nghĩ theo kiểu nông dân thôi. Thằng bán tất nhiên là luôn muốn bán với giá cao, càng cao càng tốt, điều ấy không đáng ngạc nhiên. Cái đáng căm phẫn và lôi ra sửa bắn nhất chính là những thằng mua. Chính các CDC đã mua của thằng bán với giá đó, thậm chí với 30 tỷ loại quả ở một tỉnh nhỏ như Hải Dương thì chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ rằng việc giá kích bị đổi thổi lên trời là bởi bọn quan lại này. Càng mua với giá cao, tiền lại quả quảng lớn. Thằng bán đề nghị một thì thằng mua có thể sẵn sàng trả 2, 3. Công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị như CDC Nghệ An, Hải Dương và nhiều đơn vị y tế, bệnh viện. Các đơn hàng mua bán kit test COVID-19, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều. Tùy vào lượng hàng, ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì cả trăm tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc. Anh bán bao nhiêu là việc của anh, còn mua hay không là việc của tôi. Anh đâu có nhét tay, vô tay tôi được. Thằng chủ công ty Việt Á thậm chí có thể kêu giá cao gấp trăm lần, đó là việc của nó. Chính sự cấu kết mắc ngoặc của các CDC mới làm ra tội ác như vậy. Nếu tôi là một đứa làm ăn đương hoang, tôi đi bán thét kít mà thằng mua đòi mua với giá cao hơn giá bán, tôi không dám chắc mình có thể giữ được lương tâm Tội của thằng bán 1 thì tội của thằng mua phải 10 và tội của thằng quản lý là 100. Suốt 2 năm trời, hoành hành, cắt cổ người dân như trốn không người. Thế mà các cơ quan chức năng không biết, Bộ Y tế không biết. Để đến bây giờ, khi dân đã thân tản ma dại mới lập chiến công. Và ai sẽ trả lại tiền cho dân, ai trả lại sự bình yên cho dân, và ai đền bù những tháng ngày bị hành hạ ngoáy mũi cho dân ai đã bóc sạch những đồng tiền còm cõi trong túi của dân trong những ngày điều đứng này. Còn nữa, chưa hết đâu, hãy xem những bộ kit ngay trong thời điểm này đang lưu hành và được sử dụng ra sao tại các cơ sở y tế cả tư và công. Hãy ngó xem, người dân cách ly phải ngoái mũi theo chỉ thị đó đang bị đè ra thu tiền ở khắp nơi trên đất nước này hay không. Hãy đi hỏi vài người vừa cách ly xong thì rõ. Thói giàn manh, ti tiểu vô luân, vô nhân đang len lỏi, tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẹp. Mảnh đất ít người, nhiều ma. Và nhà báo Đỗ Duy Ngọc thì viết rằng khi sự việc nâng giá thét kit của công ty Việt Á và những con số tiền khủng chúng gom được rồi lại quả cho nhau lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng bị phanh phui người dân mới rõ thêm nhiều chuyện không chỉ có nâng giá chia chác với nhau mà còn sự thật khủng khiếp đằng sau nó. Kit test này đã bị Tổ chức Y tế Thế giới từ chối cấp phép, thế nhưng từ ngày 26 tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo láo và nhiều tờ báo Việt Nam, trong đó có cả báo Nhân dân của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nó thông tin xạo là Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá toàn bộ kit test của công ty cổ phần công nghệ Việt Á đạt tiêu chuẩn Đài truyền hình VTV của nhà nước Việt Nam cũng đưa tin dởm như thế. Lại còn cho rằng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Thế rồi, khi sự vụ bị vạch mặt, Bộ Khoa học và Công nghệ lật đật xóa sạch những thông báo này ngay lập tức, hòng giấu đi sự thật với lý do sai sót. Một sai sót góp phần giết người. Sự lừa dối trắng trợn này đã giúp cho Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh thành và thu lợi rất lớn. Số lượng kit Việt Á được tiêu thụ rất nhiều nhờ vào chiến dịch test rộng khắp nơi, ngoáy mũi liên tục, chọc tùm lum bất kể. Bởi càng ngoáy thì tiêu thụ càng nhiều, kit test và càng thu được lợi lớn. Tội gì không ngoáy, tội gì không thần tốc chọc ngoáy. Và đã có lúc Bộ trưởng Bộ Y tế tự tin phát biểu nhờ test khắp nơi toàn diện như thế mà ta đã ngăn chặn được dịch giảm thiệt hại. Trong cơn đại dịch, chính việc thép tràn lan mà không đảm bảo an toàn nên số người nhiễm dịch tăng cao khiến cho số tử vong rất lớn. Như vậy đã có biết bao sinh mạng người dân Việt Nam đã phải chết oan. Đài truyền hình Việt Nam VTV cũng đưa tin cho thấy cái gọi là nhà máy sản xuất kit của Việt Á chỉ là căn phòng có 10 mét vuông, lèo tèo, chưa đầy chục người, không có chút chuyên môn nào tham gia sản xuất với những thiết bị giữ lạnh đơn giản như một quán ăn nghèo. Thế thì lấy đâu ra con số 10.000 bộ kit thép đặt tiêu chuẩn và đặt yêu cầu cho một ngày để cung ứng cho cả nước như báo chí vẫn quảng cáo rầm rộ với sự giúp sức đắc lực và nhiệt tình của Bộ Khoa học và Công nghệ và cả Bộ Y tế và các cơ quan chức năng ở các ngành. Vậy thì hàng của Việt Á mua ở đâu mang về đây? Chỉ có hàng từ người bạn môi hở răng lạnh cung cấp với giá rẻ mà thôi. Chúng tòa dập với nhau, mua về, dán nhãn, bán giá cao, chia nhau chỉ có dân là khốn nạn xài đồ giả mà phải trả giá đắt. Kể cả vì là đồ dởm nên xét nghiệm không được kết quả chính xác, khiến người chưa bị nhiễm thành F0 bị lùa vào bệnh viện, khu cách ly rồi lây nhiễm từ đó mà tử vong. Đã có bao nhiêu người lâm vào cảnh đó rồi và trở thành trò bụi trong hũ cốt. Như vậy không chỉ có Phan Quốc Việt và công ty của Y là tội đồ mà cả một guồng máy phía sau cũng như vậy. Những dối trá này Bộ Y tế có biết hay không? Có phải như Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời trước Quốc hội là vì bận chống dịch nên chưa có thời gian lưu tâm đến việc này? Thiếu trách nhiệm đưa đến hậu quả nghiêm trọng như thế thì Bộ trưởng có nên còn ngồi ở chiếc ghế đó nữa hay không? Sự việc đã phanh phui, tất cả phải chịu tội trước nhân dân, không thể chối tội được. Hậu quả quá lớn về tiền bạc, nhân mạng của nhân dân và lớn hơn nữa là nhân dân chẳng còn chút lòng tin nào nữa. Và sao có thể khốn nạn đến như thế là câu hỏi mà người dân cả nước đặt ra. Sao có thể đốn mặt mà sao có thể tàn nhẫn đến vậy vì đồng tiền họ có thể làm tất cả để thu lợi. Cuối cùng nạn nhân vẫn là người dân vốn đã nghèo càng nghèo hơn, vốn đã khổ lại càng khổ hơn, đau đớn đến tận cùng, bị vơ vét đến tận khố rách. Nhà văn Chu Mộng Long cũng viết như sau. Cái quái thai được tắm nước hòa Sáng nay kiểm tra lại toàn bộ hệ thống báo chí từ trang thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ đến truyền hình và các tờ báo từ cấp nhà nước đến địa phương. Tất cả gần như đã đồng loạt gỡ bài ca ngợi bốc thơm về món kit test của công ty Việt Á. Thay vào đó là những bài mới ra đời với sự đảo ngược chiều gió, từ ngợi ca đến mạt sát, từ bốc thơm đến banh thúi cái sản phẩm mà chính giới truyền thông đã từng ca ngợi và bốc thơm mà không biết ngượng. Mấy anh cựu nhà báo trên mạng xã hội lâu nay chuyên nghề sỏ mũi dư luận cũng làm cái việc tương tự như chính cái nồi báo chí chính thống đã sinh ra và nuôi dưỡng họ. Một cảm giác xâm chiếm trong tôi là buồn nôn, buồn nôn đến mức không muốn uống nổi đi cà phê buổi sáng. Tôi đang ngẫm về một sự thực báo chí mà các Marx đã từng lên án từ vài thế kỷ trước. Theo các Marx, báo chí kiểm duyệt là cái quái dị, không có tính cách, là con quái vật được văn minh hóa cái quái thai được tắm nước hoa. Theo Mark và Angen toàn tập, tập 1, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Và không rõ các nhà báo, trong đó có người là bạn tôi, lọc trò của tôi đã bao giờ tự nhìn thấy nhân hình và nhân tính của mình giống như quái thai được tắm nước hoa hay chưa. Nếu không hiểu về các mark nói gì thì đọc chuyện dân gian cho dễ hiểu. Chuyện thơm rồi lại thối. Có một ông vua đánh giám tên là Thái Giám thứ nhất, vảnh tên Thái Giám thứ nhất vảnh tai lên nghe rồi ngân nga y hi quản thực chi âm, tức là nghe như tiếng tiêu, tiếng sáo. Tên thái giám thứ hai thì phồng mũi hít một hơi rồi cũng ngân tiếp, phảng phất chi lan chi huệ, tức là phảng phất mùi hoa lan, hoa huệ. Vua nói, ta nghĩ rắm là thứ uế khí phải thối, các khanh bốc thơm như vậy e rằng ta tổn thọ mất. Cả hai tên thái giám hoảng hốt toát mồ hôi, rồi cả hai đồng loạt đứng lên hít lấy hít để và đồng thanh la, bây giờ thần nghe thúi rồi ạ. À vẫn là thứ kít như vậy mà được mang ra ngoài mũi toàn dân. Dân từng kêu la vì bị cưỡng chế vô lý, nhưng báo chí tỷ lệ Azure theo bể trên đồng loạt bốc thơm để đánh lừa dư luận. Đến khi kít được bể trên thú nhận là kít giả thì báo chí lại đồng loạt hô thối, làm cho mũi dân cũng loạn mùi, cứ theo giọng của các đàn anh báo chí. Chia sẻ như vậy, thì khi đó kít thơm thì khen thơm, và bây giờ thấy nó thối thì chê là thối, là chuyện thường tình hay sao? khổ thân các nhà báo. Cái tội làm báo mà chỉ biết hóng hớt mới ra nông nỗi này. Và tại sao khi Bộ Khoa học và Công nghệ rồi Bộ Y tế bịa đặt thông tin về Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận sản phẩm kit Việt? Bộ Y tế Anh cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng châu Âu cho kit Việt và hơn 20 nước đặt hàng và ta thành cường quốc xuất khẩu kit, vân vân. Khi ấy các nhà báo không kiểm chứng khách quan như một nhà báo chân chính. Tại sao phải đợi đến bây giờ mới chui vào công xưởng sản xuất kit Việt để tận hưởng cái lò không phải là sản xuất kit mà là sản xuất những thứ giả như vậy và thi nhau lừa người dân, bắt dân thưởng thức no lê rồi mới kêu toán lên rằng nó thúi chứ không thơm là sao. Nếu ở thời điểm đó báo chí viết rằng một cách chân thực, có dũng khí, có lý tính tức là có nhân cách tự do thì đã không có chuyện toàn dân bị khai thác đến rỗng túi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 quê ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Trong video được quay bởi một người tự xưng là hàng xóm của quân nhân trên ghi lại buổi đối thoại giữa gia đình và đại diện đơn vị quân đội. Một người đàn ông đại diện ở phía gia đình cho biết quân nhân này bị đánh và sau đó chết trên giường ngủ ở trong đơn vị. Cũng trong video nêu trên thì một sĩ quan mặc quân phục của lực lượng phòng không không quân thừa nhận sự việc này diễn ra vào ngày 20 tháng 12 Ông cũng xác nhận rằng đây là một vụ quân nhân đánh lẫn nhau, ông này nói trong video như sau. Sau khi điểm danh quân sĩ xong thì chúng nó lại gọi nhau ra cái nhà tắm, cách chỗ nhà ở, ra xa để chúng nó gọi là xử lý với nhau. Chứ không phải là nếu bảo là cả một đơn vị mà thế này, tức là chỉ tay vào đám đông, thì không người nọ người kia chắc chắn sẽ phát hiện được. Nhưng mà chúng nó lại xử lý nhau như thế Đài Á Châu tự do không có điều kiện để xác định đơn vị quân đội này nơi đã xảy ra sự việc. Phóng viên của Đài Á Châu tự do cũng đã liên hệ với người nhà của quân nhân nhưng được phản hồi rằng sự việc trong gia đình chưa thống nhất nên tôi không dám nói gì đâu. Ngoài ra thì phía gia đình cũng cho biết rằng đơn vị quân đội đứng ra tổ chức mai táng cho quân nhân Mạnh. Cũng trong buổi video quay, tại hôm đối thoại, một người đàn ông đại diện cho gia đình cho biết đã xác định được ít nhất hai quân nhân chịu trách nhiệm cho cái chết của quân nhân Hoàng Bá Mạnh. Còn phía đại diện quân đội cam kết sẽ điều tra sự việc nhưng chưa biết đến đâu. Đây là lần thứ ba trong vòng một năm xảy ra vụ việc quân nhân tử vong trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị và số lượng hàng năm quân nhân nhập ngũ mới khá lớn. Vào hồi tháng 12 năm 2021, quân nhân Nguyễn Văn Thiên sinh năm 1998 ở thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Cla Bằng, tỉnh Gia Lai tử vong ở đơn vị. Phía đơn vị thông báo quân nhân này bị đột quỵ dẫn đến tử vong, nhưng gia đình cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có nhiều vết thương ở bên ngoài lẫn bên trong cơ thể của Nguyễn Văn Thiên. Và điều này đi ngược lại những gì mà phía quân đội đã nói. Trước đó vào hồi tháng 6 năm 2021, quân nhân Trần Đức Đô Bắc Ninh cũng đã tử vong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía quân đội kết luận là do tự sát nhưng gia đình không đồng tình vì phát hiện có nhiều vết thương trên cơ thể. Vào hôm 2 tháng 12, Facebook Phạm Minh Vũ cũng đưa tin vụ đám tang của quân nhân Nguyễn Văn Thiên như sau. Sáng nay, gia đình tổ chức khâm liệm Thiên vì để em nằm lâu không tiện, quân đội đã kéo về gia đình bắt phải mai táng em trong chiều hôm nay. Họ đe dọa nếu không chôn cất trong hôm nay thì sẽ cưỡng chế và dùng sức ép nhiều phía để gia đình phải chấp nhận trước trò hèn và tội ác của cả thế lực đen tối được mệnh danh là quân đội nhân dân. Ít phút nữa vào khoảng 14 giờ, giờ hôm nay gia đình sẽ đưa Thiên ra Nghĩa Trang để mai táng. Vẫn còn đó sự đau đớn tận cùng của song thân sinh ra Thiên. Vì cái chết của con mình còn lắm điều tất khuất chưa được sáng tỏ mà bị quân đội ép làm những điều tán tận lương tâm. Họ còn múa chữ theo dệt về cái chết hoang đường rằng em bị té, bị đột quỵ nhưng với thông tin gia đình nắm được thì em đã bị đánh đập dã man trước khi nhắm mắt. Và đau đớn tột cùng, sau này có ai dám giao con cho quân đội để rồi nhận lấy cái chết oan ức như thế này hay không? Câu hỏi được đặt ra. Vào khoảng 20 giờ 15 phút vào ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó Nguyễn Văn Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày thì Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Bộ chỉ quân sự của tỉnh Gia Lai cho biết như vậy. Trên trang Facebook cá nhân có 76.000 người theo dõi, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa tin. Binh Nhất Thiên nhập ngũ ở Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 50, Bộ, Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, tức là Đức Cơ, Gia Lai. Còn một tháng nữa thì Thiên được ra quân về với gia đình. Nhưng 22 giờ đêm hôm qua, gia đình Thiên nhận được đơn vị báo tin em nhập viện do đột quỵ, sau đó gia đình lên thì em đã mất. 13 giờ hôm nay đã đem Thiên về nhà. Nói là đột quỵ mà toàn thân lại bầm dập, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh, bầm dập. Cũng theo kết quả tìm kiếm trên Google thì toàn bộ báo chí Việt Nam và các trang dư luận viên đều đưa tin rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do tự té ngã. Tuy nhiên, lý do này thật khó tin bởi Thiên còn quá trẻ và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. Cũng mới đây, nguồn tin từ đồng đội đã cho gia đình quân nhân Nguyễn Văn Thiên biết như sau. Chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có nhậu cùng một số anh em. Sau đó, trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo. Và sau đó phải đi cấp cứu. Đến khuya, Thiên đã tử vong. Tuy nhiên những chi tiết này báo chí Việt Nam hoàn toàn không đăng tải và giấu nhẹ đi. Trước đây, vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng trẻ khỏe, sinh năm 2002, được kết luận là tự treo cổ tự tử trong khi bố của Trần Đức Đô Lòng Trần Đức Hội trả lời đài VTC cho biết thân thể của Đô có nhiều vết thương như mạng sườn, ngực bị sâm tím, lưng bị hằn dây thừng thắt chặt và tím, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể. Việc quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam không phải là mới ở đất nước này. Vào năm 2004, truyền thông nhà nước cũng đã đăng tải thông tin 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Những video clip đăng tải trên YouTube và Facebook ghi lại cảnh đánh nhau tàn bạo giữa lính cũ và lính mới. Mặc dù những video đó không ghi rõ ngày, tháng hoặc lính ở đơn vị nào, nhưng có thể thấy rằng những vụ bạo hành trong quân đội tại Việt Nam là khá phổ biến và rất nguy hiểm. Hơn nữa, sự trung thực, công tâm của nền báo chí Việt Nam đã bị đánh giá là rất thấp bởi ai cũng hiểu rằng 800 tờ báo đều bị khống chế bởi Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản. Họ chỉ đăng những thông tin có lợi cho Đảng, cho chính quyền và những thông tin trái chiều tất nhiên sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ mặc dù nó là sự thật vì Đảng sợ vẽ mặt với người dân. Mới đây, vụ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Đại tướng đã ăn tiệc bò dắt vàng hàng nghìn đô la được hàng trăm bài viết trong nước và quốc tế đăng tải suốt nhiều tuần nay Tuy nhiên, báo chí của nhà nước Việt Nam thì lại tuyệt nhiên im bặt không viết dòng nào. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ tiếp tục đưa thông tin như sau. Chiều tối nay, đơn vị của Thiên về gia đình và trả lời rằng kết luận sơ bộ về cái chết của em là bị té. Sau đó, đơn vị lại thuyết phục gia đình nên mai táng em sớm đi. Phải chăng đây là cách để tiêu hủy tàng chứng? Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai trả lời rằng kết luận pháp y phải 10 ngày mới có. Gia đình cũng cương quyết giữ em không muốn mai táng vội để làm rõ nguyên nhân cái chết vì gia đình không tin rằng Thiên bị đột quỵ trong khi toàn thân lại có vết đánh bầm dập như thế. Quân đội, chính quyền địa phương cũng liên tục tác động để gia đình không được trả lời báo chí trong và ngoài nước, còn bắt gia đình gỡ video hình ảnh về Thiên đang đăng trên mạng xã hội nếu bị tai nạn hay bị té sao quân đội lại sợ hình ảnh loan tải như vậy phải chăng họ sợ ai điều gì hoặc mất lòng tin của nhân dân đối với quân đội theo thông tin từ gia đình nhận được bởi đồng đội của Thiên từ đơn vị cho biết chiều ngày 29 tháng 11 Nguyễn Văn Thiên có nhậu cùng với một số anh em sau đó trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên đánh đập rất tàn bạo và sau đó phải đi cấp cứu đến khuya Thiên đã tử vong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 chấm đề